và một đơn vị thì chúng ta sẽ phải biết đến ngay trong cái xã hội nó rất là quen thuộc với xã hội chúng ta công thức số 6 và công thức số 6 này là tính bình quân thu nhập đầu người tính bình quân thu nhập đầu người thì sẽ bằng tổng thu nhập quốc dân tổng thu nhập quốc dân chia cho số dân thì sẽ tính bằng tỷ đô la Mỹ nhưng mà đơn vị thì tỷ đô la Mỹ nhé còn chúng ta sẽ cùng ví dụ như thế này tính tính bình quân thu nhập đầu người của Mỹ thu nhập đầu người của Mỹ. Bình quân thu nhập đầu người của Mỹ chúng ta sẽ tính là bạn phải biết rằng đến bình quân thu nhập đầu người của Mỹ 12.400 tỷ USD 12.400

296,5 tức là sẽ ra bằng 4,2 tỷ USD. Công thức thứ bảy chúng ta sẽ tính đến và tính ở đây gần như ai cũng biết tính mật độ dân số dân số cái này bọn tôi viết ra giấy nha với đơn vị là người trên km vuông thì ở đây sẽ bằng số dân chia cho diện tích diện tích chúng ta sẽ lấy ví dụ nhé mật độ dân số của cả nước là của cả nước năm 2014 mật độ dân số cả nước 2014 chúng ta sẽ lấy 90 triệu 728 nghìn chín chia cho 300 960 bằng 274 người km vuông rồi chúng tương tự như vậy chúng ta có thể tính mật độ dân số của đồng bằng sông Hồng là đồng bằng sông Hồng là 14.560 558 ấy Dân số ở đây là 19 triệu. Đấy. 14.558. Chúng ta có thể tính như thế nào? Chúng ta có thể ra kết quả. Và Tây Nguyên cũng vậy. Với 5 triệu và diện tích ở đây là 54.641 km vuông chúng ta có thể tính là 101 ra kết quả rồi công thức thứ 8 là chúng ta sẽ tính đến bình quân lương thực đầu người chúng ta sẽ tính sản lượng chia cho dân số thì ở đây đấy ví dụ nhá đồng bằng sông Hồng đồng bằng sông Hồng là 16 triệu 137 nghìn và sản lượng thì bằng 5 ờ, triệu 4 340 nghìn tấn tấn sẽ bằng là 3,02 tấn thì sẽ bằng 331 kg trên một người. Đấy. Công thức thứ 9 là công thức có liên quan đến nhiệt độ. Chúng ta có thể ai cũng biết tính biên độ nhiệt thì sẽ bằng tháng cao nhất bằng tháng thấp nhất. Tháng cao nhất chúng ta sẽ trừ đi tháng thấp nhất. đơn vị độ C rồi, ai cũng biết. Công thức thứ 10 là chúng ta có thể tính đến tỷ suất sinh tử, tỷ suất gia tăng dân số với tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết đấy. Sinh tử gia bây giờ tôi không gọi là tỷ suất sinh tử gia tăng dân số thì tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết với tỷ lệ sinh bao nhiêu tỷ lệ tử bao nhiêu chúng ta sẽ tính bằng đơn vị phần trăm thì sẽ bằng tỷ lệ sinh trừ đi tỷ lệ tử chúng ta có thể tính ra Đơn vị cuối cùng chúng ta sẽ phải nói đến tính cán quân xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu thì sẽ bằng giá trị xuất khẩu trừ hoặc đơn, đơn, uh, ờ, giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu thì sẽ ừ, tính đến với đơn vị USD hoặc tỷ đồng đấy chúng ta sẽ cùng tính như thế nhưng mà sẽ phải đáng chú ý là nếu như yêu cầu tính tăng giảm thì ta phải lấy năm cuối phải trừ đi năm đầu rồi thì nếu như mà đầu bài mà tăng gấp bao nhiêu lần thì ờ, lấy năm cuối lấy năm cuối ấy, thì ờ, chia cho năm đầu đó và bây giờ chúng tôi xin kết thúc video tại đây chúng tôi vừa rồi là giới thiệu toàn bộ 11 công thức của môn địa lý chúng ta sẽ cùng tính còn bây giờ chúng tôi xin chào và lại quý vị và các bạn